Rồi, xin chào tất cả mọi người nhé ờ, Hôm nay mình lại à, sửa cái lo kéo Cái à, máy đem lại thì nó bị khột khạc dữ lắm à, Mình đụng tay vào là nó kêu Với lại là nó không có điều chỉnh cái à, cái nút này Cái nút volume này là không có điều chỉnh nhỏ được ha à, Cái chỗ này nó cũng bể luôn nè, nó gãy luôn nè Cái nút này là cái nút này là cái nút chép nha mọi người Đây là cái nút bass rồi để mình à, cái này thì hiện tại thì à, bình nó không hát được nha nhưng mà khách thì yêu cầu là chỉ sửa hát được thôi do đó là mình sẽ mở AC nè đó, nghe không nghe nó được rồi không không rồi mình sẽ bấm vào bluetooth nè mọi người thấy nó à, nó đưa về không luôn mà nó vẫn lớn ha rồi bây giờ mình sẽ à, mở nhạc ha kết nối vào bluetooth mình mở nhạc rồi. không có tác dụng gì hết mở lớn này dụng gì hết và bỏ vô rồi bây giờ mình sẽ tháo ra tháo ra mình sẽ đưa nó lên đưa lên trên à, bàn ha rồi bây giờ mình sẽ đem lên trên bàn để mình để cho nó không có lắc để cho mọi người dễ xem người đợi mình tí rồi đây là khi mình à, tháo ra nha mình cái bo nó cũng gì cái bo nó dùng cái con à, hai con sò ha hai con cắm thì, à, ở đây thì mình thấy nó có nó nó, nó lúc lắc như thế này Đó. và cái à, con này thì dặn không biết có còn ăn hay không thì mình không biết thì bây giờ nó có à, tổng cộng có hai bốn sáu con thôi mình sẽ thay sáu con mình kéo cao lên mình sẽ thay sáu con này thử đây ta à, thay sáu con này thử nếu không đường nữa thì mình sửa tiếp ha thì à, đối với cái máy này thì mình kêu là nó bị re à, máy là nó bị u re với thêm cái nữa đó là điều khiển nhỏ không được ha volume nhỏ không được trời ơi sao mà nó nó gãy đụng tới cái nào nó gãy cái đó vậy nó kỳ vậy tháo ra xem thử sao mà nó giống như là nó bị gãy hết trời ơi đây ô không phải mọi người ơi cái này à bị gãy chân luôn nha gãy chân luôn cưa xe quá độ thu âm của mình nó bị hư rồi người nghe cũng thông cảm giùm à đây nó gãy chân hết rồi và cái à, cái chân nó còn luôn thì à, cũng nhiều máy mình nói <coughs> thay á anh em thay xong rồi á mà không hát được là ở đây nó có hai mặt nha mình kéo sát xuống cho mọi người xem à, còn nó nhiều lắm rồi ở đây nè ở đằng trước là một mặt nè ở đằng sau này nó cũng có mạch đi ha có mạch đi và có mạch không có đi đây như cái chân này nè cái chân này nó đi rõ ràng nè nếu mà cái chân này nó đứt ở dưới này à hoặc là ở trên này nó không tiếp xúc thì dưới này nó cũng chả có ờ, chỉnh có tác dụng gì đâu nha thì ở đây nó có 6 con thôi do đó mình sẽ thay 6 con ha thì đối với cái dòng loa kéo này nè mọi người đừng có hút trừ khi là nó không còn chỗ hút thì mình phải chịu hút thôi ha còn à, như thế này là mình chấm vào này nè mình cứ để như mình lắc ha. mình đừng cho nó nó nó nó, nó. khéo tay tí đừng cho nó bị cháy mặt đứt mạch này mình lắc cho cho mọi người xem ha không có đứt nó đâu có đứt còn trắng nè con này cũng vậy thì mình thọt cái tay vào đó, mình lắc lắc lắc cho nó nóng lên rồi cái mình đẩy cái chân này coi nó lấy ngón cái đẩy nhẹ nhẹ qua đó. Ừ, cái chân này cũng đứt luôn nữa nè à, cái này mình đoán sơ bộ nó có thể là nó bị hư cái cái, cái, cái này thôi đây nè mọi người thấy nè nó bị gãy lên chân nữa nè rồi còn cái chân này chân này thì mình sẽ bấm mạnh lên bấm cái này bấm ngược trở lại à, vuốt nè vuốt cho nó nóng thiệt nóng đừng đừng đừng đừng có buông đó, rồi khi nào mà nó hở được cái chân như thế này nè rồi cái mình sẽ kéo ở đằng sau lên ha mình kéo nó lên đó à, bị đứt rồi nè Thấy chưa kéo mình ờ, cái tay mình lắc mạnh quá nó đi luôn <coughs> đây này nhưng mà đất chỗ này cũng không đến nổi chắc trưa xe hơi nhiều đây đây đây nè mọi người thấy nó đứt không cái nào đứt là mình phải liền cái này đứt không sao ha cái này đứt có phân nửa thôi không có gì đây nè nó còn nguyên nè à, nếu mà nó đứt nguyên một cái dòng này là chắc chắn là nó sẽ không ăn nữa ha rồi thì để cho nhanh thì mình sẽ hút mình à, ngưng tí ha rồi đây là mình đã à, thay xong ha đây thì à, mọi người thay á thay cái à, cái dòng này thì mọi người nên thay cái à, cái biến trở á, biến trở trắng này nó tốt hơn là cái biến trở à, màu vàng ha rồi thì bây giờ nó đã xong thì mình sẽ cấm điện mình thử này. mình thử nó à, còn còn rột rạc không mình nghĩ là chắc nó bị như vậy thôi nếu mà nếu mà còn bị nữa thì mình sẽ phân vào cái cái bo mưu xích này xem cho nó bị ở chỗ nào lại AC ha kéo cao lên nha mọi người thấy không? À, để chuyển ha đây di tín hiệu chưa vào hết nó vào à, bỏ nó vào xem nó còn à, rồ rè gì nó hay không mình sẽ tính tiếp thì thấy hiện tại thì thấy nó đã hoàn thành là khoảng 80 phần trăm rồi đó mình sẽ vặn vào mình sẽ ginh nó xuống đất ha ginh xuống đất cho nó gọn rồi mọi người đợi mình đi đỡ tốn thời gian ha để uh, dặn rồi mình đem nút rồi vô cho nó hoàn chỉnh cái đi à, đối với à, mọi người là phải nhớ nha cái à, cái dòng biến trở này là chân trước mặt trước mặt sau này kỹ kỹ kỹ ha chứ để thay xong rồi cái mình tìm tới tìm lui là nó cực lắm rồi đợi mình tí rồi ở đây à, mình đã gắn vào bằng chỉnh đây nè à, trước khi mình gắn vào thùng mình sẽ đo thử ha hiện tại thì bình nó không hát được thì à, mình sẽ kiểm tra luôn cái nguồn bình xem kia nó có bị gì nha để mình nói với khách thôi chứ còn khách không có yêu cầu làm ha đây là cái dây là dắt này dắt sạc dắt sạc thì à, cái dây à, dây sạc ở đây nó sẽ đóng mở bằng một cái con trang si to ha rồi ở đây đây đây là cái nguồn sạc này. lúc này mình sẽ tháo ra nha mình tháo mình tháo cái dắt ra rồi mình đo nếu mà ngay đây nó có khoảng tầm 14 15V à, ngay đây nè ngay chân này nó có tầm 14 15V là nguồn sạc tốt ha là nếu mà sạc, không được thì mình chỉ việc mình thay cái bình là ok rồi mình sẽ đo tử nói gì mới đây tử dài ở đây mình sẽ mở lên ha rồi ờ, mình để thang đo là 20 thôi nha rồi mình sẽ đo ngay cái sạc 14.9V ha quá trời ồ rồi 14.9V vậy là sạc tốt ha chỉ có cái là bị hư bình rồi mình rút ra thấy rớt rớt rớt 4.9V mà sạc thì hát bình không được thì chắc chắn là nguồn sạc tốt bình thì bị hư ha rồi trước khi mà mọi người thay bình á thì nên đem cái máy đến cho thợ luôn à, cho thợ để mà nó kiểm tra cái à, cái mạch đưa nó nhồi đó mình ngưng cái mình ginh xuống đó rồi rồi đây khi mình à, à, rắn xuống nè <clears throat> thì ở đây mọi người nhìn ở đây cái bluetooth này thấy nó có màu vàng đúng không nhưng mà mình nhìn bên ngoài là mình không có thấy được luôn á nó hầu như là cái bluetooth này nó dở cái đèn báo đó rồi bây giờ mình sẽ à, kết nối điện thoại ha mình đánh thử này. hết hết lục gạt ha là do biến trở thôi nha cái phần này là chỉ do biến trở mà nó không còn à, cái nút này nè cái nút này là cái nút à, có nhiều bạn hỏi mình lắm cái nút là GT Von đối với hát nhạc thì cái này nó không có tác dụng gì ở trên cái à, cái vào Bluetooth hết, ở ờ, trên cái à, lo kéo này hết ha mà nó chỉ có tác dụng khi mình ghim cái nút guitar này nè ghim cái mic vô đây để mình đàn guitar là nó có tác dụng thôi còn cái này là nó không có tác dụng gì hết do đó mình dặn về không cũng được ha hoặc là mình bỏ cũng được nhưng mà ít có ai mà đàn guitar lắm trừ khi những bạn nào mà tập à, đi học đàn đâu đó thì mới có thôi rồi bây giờ mình sẽ mở nhạc lần nữa nha ok ha rồi nó bị rột rạc với nó điều chỉnh cái nút này không được mà do cái dàn này thôi rồi vậy xin chào mọi người nha mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha rồi xin cảm ơn xin chào